chào tất cả anh em hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái ờ, cách lắc tài xỉu hoàn toàn là không tang áp dụng cho anh em nào làm cái khi ờ, đi chơi tài xỉu có thể sử dụng cái bộ hột này về cái ưu điểm của nó tôi xin ờ, nói luôn nó là hoàn toàn không có tang tích gì cả thử nam châm nước muối dọi đèn thậm chí trẻ hột ra hoàn toàn không có tang và hột thì rất là đẹp anh em nhìn hột thì rất là đẹp hoàn toàn không có tang tích gì đây là cái cục nam châm tôi sẽ thử cho anh em xem này. nắp dĩa hột hoàn toàn bình thường Đấy. tất cả đều là bình thường hết không có tăng tích gì cả khi lắc là chúng ta có thể giữ giữ hột ví dụ như là giữ tài hoặc là giữ xỉu tùy theo ý của chúng ta tỷ lệ của nó thì tôi không dám khẳng định là 100% mà nó chiếm tầm khoảng từ 75 đến 80 80% trở lên khi anh em sử dụng cái bộ hồ này kết hợp thêm một chút cái um, gọi là cái kỹ thuật để chúng ta lắc nữa thì chúng ta có thể giữ được từ 5 cho đến 6 chén tài hoặc là 5 đến 6 chén xỉu Thì tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ thử cho anh em xem đây nó không phải là hột nam châm hay là hột ừ, điều khiển bởi vì nếu như muốn giữ hột được ấy, giữ tài giữ xỉu thì chúng ta phụ thuộc vào những cái thiết bị những cái đồ bộ hột nam châm nhưng mà cam kết với anh em đây hoàn toàn không phải là hột nam châm nên anh em cứ yên tâm và có một điều nữa là hoàn toàn không có tăng tích gì cả khi lắc bình thường nó sẽ theo đi theo tỷ lệ là đua giống như hột đua 5 năm chén tài chén xỉu đó nó cứ đi theo tỷ lệ như này thôi chén tài chén xỉu khi lắc bình thường nó sẽ đi theo tỷ lệ là cứ một chén tài một chén xỉu hoặc là nó đứng thì chỉ đứng một chén như này thôi đó khi lắc bình thường như thế còn quan trọng nhất là khi giữ hột chúng ta có thể giữ được từ 4 đến 5 chén hoặc là 6 chén tài hoặc chén 6 chén xỉu liên tiếp có những trường hợp gọi chén phản nhưng mà nó không nhiều và một điều nữa là bộ hột này tỷ lệ từ khi chúng ta lắc lắc đều tay thì tỷ lệ của nó là từ 8 cho đến khoảng 12 chén nó sẽ lên một chén bảo như thế này nhé còn khi giữ thì chúng ta có thể giữ hột được bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem những cái hột như này ví dụ như là ba con nhất này chúng ta tôi sẽ lắc qua tài cho anh em xem đó đi cả ba hột anh em nhé hoặc là 356 này tôi sẽ lắc xuống xỉu đó 134 này rất là hiệu quả còn bây giờ tôi sẽ đây là khi lắc hột đi thì nó đơn giản như thế rồi còn bây giờ tôi sẽ giữ hột hoặc là giữ xỉu và giữ tài trước tiên tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem đó 114 này tiếp tục giữ thêm chén xỉu nữa 133 này tiếp tục xỉu nữa 135 tiếp tục thêm chén xỉu nữa nhé 622 thêm chén xỉu nữa đó, 244 à, 224 bây giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài đó 456 và tôi sẽ giữ tài 552 tiếp tục thêm chén tài nữa 245 tiếp tục thêm chén tài nữa ba ba năm này tài nữa này bão như tôi nói vừa rồi là cũng lắc khoảng hơn chục chén thì nó lên bão nhất và bây giờ tiếp tục đến bão ngũ tôi tiếp tục giữ tài đó, 2, 3, 6 ấy. Tài 11 Tiếp tục thêm chén tài nữa 4, 4, 6 Đấy là khi chúng ta lắc thì tỷ lệ nó đi như thế Bây giờ tôi sẽ đưa từ những cái thử cho anh em những cái thế hột khó Ví dụ như là 6 6 5 đây tôi sẽ để con 5 nó kẹt vào như thế này nếu như trường hợp này ừ, mà làng mà đánh tay tay kia em mà đánh ấy, thì người ta hay là rất hay đánh tài và đánh ngũ lục tài bây giờ tôi sẽ lắc từ tài xuống xỉu cho anh em xem đó 1 2 3 đi cả ba hột luôn hoặc là trường hợp thứ hai ví dụ như là một đây cũng là như này một một hai tôi sẽ đưa hết qua tài đi cả ba hột luôn đó năm năm hai hoặc là bây giờ như trường hợp chén này tôi sẽ giữ giữ giữ giữ, ờ, giữ tài nhé đó ba bốn năm rất là hiệu quả đó thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu ờ, này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây